bụi nè khói khói mạc mì Baru sale to buinare Jesu bukpariro pabu se kwapu payu duktire masale to kwaistero wastoi. Kwaiste tusu tangkepu mha kwamakune sini no wa. Nyamire to itiro kiro tahia. Tipaita bukpariro dacho makai doria mene paru kurani maisa. Mino no tuarota khá xa waka doria nó khasare. Mino no ta chứ Vure mhata topano Jesu ko bui dukutare sakhapahna. Sakhapu to tachenyena huini sa. A kuina sairukumai sa. Yariari lo kiro pakuhira. Ni sairukumai sa. Sa kuichenyu no Jesu onse nire. Ne jure như kia na thiga jure ta hi ha. Nire sara. Tuaniche tuoro pero onse nire tirore. Tuk toro tokanta mengetahiku gobu ijure mekapu dukuma kandu tiga. Mire tiro. Taga. Nije tire tiro se. Toaniche Pedro dooria pujiriro gobu idukusu Jesús kapu dukuma kamare. Minono tuero totache nyuno kuire tiro. A kuiro diabora wa amare. Jure yo adoga putoro. Ni sairus kure tiro Jesure. Toaniche ta tomamos caranhá. Manoka mahkoto ara mã jyre. Doxa que jyre mahkoto ara harimã. Nire tiro Pedro re. Tuanere baro dore tare tina. Tia samu tari baro minono yisiborare. Ahina satu buina dore apuhina nato kuakatsu jesure nyopayoi. Toca tamã com a marca marcando tahira. Ni satiro re.